tại một lớp học thì người tham gia có thể nhảy như một cơn gió mà không theo một quy tắc hay là khuôn khổ nào và những lo lắng hay là ngại ngùng mắc cỡ cũng sẽ dần mất đi sau vài buổi tập và đó là điều được minh chứng tại lớp học Movement Art chuyển động nghệ thuật và lớp học do anh Ochatwanis, một nghệ sĩ nhảy người Ấn Độ hướng dẫn miễn phí tại công viên Tao Đàn thành phố Hồ Chí Minh. Muốn trở thành vũ công chuyên nghiệp thì đó là một khía cạnh khác, phải mất từ 3 đến 4 thậm chí 5 năm theo học bài bản mới có thể thành vũ công chuyên nghiệp. Còn đây mình tiếp cận điệu nhảy của chính mình để tìm thấy sự tự do của bản thân. Tôi có một ước mơ trong suốt cuộc đời 55 là tôi phải nhảy được một vài bước nhảy. Nhưng mà bao nhiêu năm tôi không thể nào nhảy cho đến khi mà tôi đến lớp học này. Cái tôi ờ, với những cái bài tập rất là Ờ, nhảy không âm nhạc hay là uh, nhảy không phán xét mình không có sợ ai phán xét mình và tôi được giải phóng hoàn toàn và chỉ trong vòng một tuần tôi đã có thể nhảy được và bây giờ ở bất cứ nơi đâu tôi cũng có thể nhảy. Mình 45 tuổi rồi, không có dám nhảy rất là ngại. Nhưng mà khi đến với thầy, thầy kêu phải tự do hoàn toàn giải, giải phóng hết chính mình thì mình cảm thấy trời ơi thật là hạnh phúc tại vì là mình nhảy với điệu nhảy của mình, vui với chính mình, mà không cần phải chờ từ ai đem đến hết. À, Ojat Panes là một người Ấn Độ. Trước khi đến với tiền, thầy là một nghệ sĩ nhảy tự thân, là nhảy freestyle theo những cảm xúc của thầy và thầy đã kết hợp cái nghệ thuật nhảy múa của thầy và thiền định để ra đưa ra một cái kỹ thuật đó là transforming art. À Transforming Arts, tức là chuyển hóa bản thân thông qua nghệ thuật, trên hai nền tảng cơ bản là sự nhận biết và sự ngẫu hứng. Sự nhận biết được phát triển thông qua quá trình thiền định, sự ngẫu hứng được phát triển thông qua quá trình chúng ta sáng tạo nghệ thuật. Khi chúng ta kết hợp hai sự nhận biết và ngẫu hứng, nó sẽ giải phóng tất cả sự dùng nén ở bên trong chúng ta để chúng ta tự do hơn và khỏe mạnh. Cái chuyện quá khứ là bác sĩ đã nói, mình không còn sống được 6 tháng. Nó đã qua rồi. Mà tương lai thì chưa đến và sau một tuần lễ mình cảm thấy sức khỏe mình cải thiện hoàn toàn bây giờ những cơn đau đã bớt dần bớt dần và cho đến bây giờ sau 2 tháng thì chấm dứt hoàn toàn Kỹ thuật này giúp cho mình chữa lành tâm trí và cảm xúc, vì tinh thần và cảm xúc của mình thường bị dồn nén vào bên trong. Đó là lý do mà mình mắc quá nhiều bệnh tật. Nếu giải phóng cái sự tự do cảm xúc bên trong thì sẽ không mắc quá nhiều bệnh, không còn phụ thuộc nhiều vào bệnh viện hay thuốc men nữa. Thưa quý vị, nhịp sống 24 trên 7 xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.